Anh bác sĩ này nghiêm túc ngồi thẳng người một hồi lâu, anh ấy đang làm gì vậy? Thật không ngờ là anh ấy đang đợi bệnh nhân thả bom. Bệnh nhân là một cô gái xinh đẹp, cô thực sự cảm thấy rất ngại ngùng nên đã nói với bác sĩ rằng xong rồi, tôi trung tiện rồi. Anh bác sĩ nghiêng đầu qua người thử, không có mùi, cô vẫn chưa trung tiện, tôi sẽ đợi thêm lúc nữa. Hóa ra cô gái này mới làm phẫu thuật xong, muốn xác định ruột của cô ấy có bị tắc sau phẫu thuật không, thì phải xem cô ấy trung tiện được hay không mới biết được. Anh bác sĩ này tên là Son, là một người mắc chứng tự kỷ, hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm, Bệnh nhân Mi Chờ 55 tuổi vừa làm xong phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt. Mi Chờ hỏi sau khi làm phẫu thuật này xong tôi còn có thể lái xe không? Lúc này Son chạy vội vào trả lời, có thể, đương nhiên là có thể, chân của ông không sao, nhưng mà về sau khả năng ông bị liệt dương là rất lớn. Điều này khiến tất cả mọi người trong phòng đều rất ngại ngùng. Còn có một bệnh nhân u bướu tên Fanny đã đau bụng nhiều ngày. Trong lúc mọi người đều tập trung xem hình ảnh CT trong phòng bệnh, thì Son nhìn một cái đã nhận ra vấn đề. Trong đầu anh hiện lên sơ đồ cấu trúc cơ thể của bệnh nhân. Tiếp đó anh trực tiếp nói, khối u này của cô còn to hơn cả quả xoài, hơn nữa còn là u ác tính. Bệnh nhân vội hỏi, có nguy hiểm đến tính mạng không? Son nói, chắc chắn rồi. Claire vội làm dịu bầu không khí, hiện giờ mới chỉ đang là phỏng đoán, nhưng Fanny đã bị dọa cho sợ hết hồn. Sau khi ra ngoài, mọi người đều nói với Son rằng, đừng nói tình trạng của bệnh nhân trực tiếp như vậy, như thế sẽ làm bệnh nhân hoảng sợ, không có lợi cho việc điều trị. Nhưng Son lại là người không biết nói dối. Anh đột nhiên nghĩ đến lúc nhỏ bỏ nhà đi lang thang với em trai, lúc đó cũng đều phải dựa vào việc em trai nói dối mới có thể xin được tiền mua đồ ăn. Lúc này lãnh đạo của đội là bác sĩ nêu quyết định cho Son đi làm việc vặt, mấy việc mà ai cũng không muốn đi làm. Một bệnh nhân bị viêm tai, vì an toàn của bệnh nhân mà Son đã cho bệnh nhân chụp cộng hưởng từ MRI. Điều này khiến Marcus là trưởng khoa phẫu thuật rất bất mãn. Thế nhưng, chuyện sắp xảy ra đây mới thực sự khiến cuộc đời của Son rơi vào khủng hoảng. Một cô bé 10 tuổi đến bệnh viện khám, cô bé nói bụng mình rất đau, nhưng bố mẹ chỉ cảm thấy cô bé đang giả vờ đau bụng để không cần phải đi học. Vì bố cô bé cũng thường xuyên giả bệnh để xin nghỉ phép đi chơi gôn. Thế là Son cho cô bé làm xét nghiệm kiểm tra D-dimer, axit lactic và amylase. Bác sĩ nêu chất vấn Son, sao bệnh nhân chỉ bị đau bụng mà lại cho làm nhiều xét nghiệm như thế? Lần này Son đã thông minh hơn, không nói ra tình hình chẩn đoán trước mặt bệnh nhân. Sau khi ra ngoài, Son nói rằng mình hoài nghi cô bé bị lồng ruột cấp tính, loại bệnh này sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nêu nghe xong cực kỳ tức giận, sao tất cả mọi người đều mắc bệnh hiểm nghèo như thế được, cô bé chỉ không muốn đi học mà thôi, mau sắp xếp cho ra viện đi. Chỉ viêm tai mà cậu cũng cho đi chụp em giờ y đã là quá đáng lắm rồi, đúng là chuyện bé xé to. Như này đi, hôm nay bất cứ quyết định nào của cậu cũng phải nghe theo lời của y tá. Lúc này một bệnh nhân mang theo chất nôn của mình đến bệnh viện. Son cảm thấy nên mang chất nôn đi làm xét nghiệm, nhưng y tá dựa theo kinh nghiệm bao năm của mình phán đoán rằng ông ấy căn bản không sao, có thể cho ra viện. Son không biết làm thế nào, chỉ đành nghe theo lời y tá, anh vứt túi đựng chất nôn vào thùng rác rồi nói, được rồi, ông có thể về nhà rồi, sau đó quay người đi luôn. Bệnh nhân nhìn cách hành xử của Son còn cho rằng bản thân đã mắc bệnh hiểm nghèo, chẳng phải bác sĩ đang bảo mình về nhà chờ chết sao. Thế là bệnh nhân đến tìm viện trưởng, nghe thấy viện trưởng nói mình không sao cả, ông mới yên tâm về nhà. Xem ra trên phương diện giao tiếp xã hội, Son quả thực còn thiếu sót rất lớn. Mà Son lại nhớ đến lúc nhỏ bản thân thà bị đói chứ không chịu nói dối. Bác sĩ nêu đang làm phẫu thuật cắt bỏ khối u cho Fanny, đang lúc phẫu thuật lại gặp phải một vấn đề rắc rối, bắt buộc phải đợi kết quả sinh thiết. Liều Bảo Son đến phòng xét nghiệm lấy kết quả, nhưng phòng xét nghiệm quá bận rộn, chẳng để ý gì đến Son. Son nhớ lại lúc nhỏ, em trai dạy anh rằng có lúc bản thân phải dũng cảm lên. Hồi đó một ông chú xấu xa lấy súng ra dọa bọn họ, em trai đã lấy đá ném vỡ kính nhà ông ta. Nghĩ đến đây Son lập tức học theo, nói ra câu nói hung dữ đầu tiên trong đời mình. Nếu cô không làm sinh thiết bệnh phẩm mà bác sĩ nêu gửi đến, tôi sẽ dùng đá đập vỡ cửa sổ của cô. Cách này quả nhiên rất hữu dụng, 15 phút sau Son đã nhận được kết quả. Sau khi nhận được kết quả, mọi người đều muốn từ bỏ trị liệu. Hóa ra khối u ở bụng của Fanny đã bị thận che lấp hoàn toàn, căn bản không thể nhìn thấy. Nếu mù quáng cắt bỏ thì rủi ro rất lớn, nhưng nếu không cắt bỏ, bệnh nhân sẽ không sống được quá một tháng. Son bắt đầu phân tích kết cấu cơ thể, cuối cùng nghĩ ra được một cách hay. Cắt đi một quả thận, khối u sẽ lộ ra, sau đó sẽ cắt bỏ khối u. Cái giá của việc này chính là Fanny sẽ mất đi một quả thận, nhưng vẫn có thể sống được. Thế nhưng cách này đã bị Kalu, là một thành viên khác trong đội đánh cắp, nếu nghe xong cách này cảm thấy có thể thử, thế là bắt đầu làm phẫu thuật. Việc hy sinh một cơ quan còn khỏe mạnh để loại bỏ khối u ác tính thế này cực kỳ hiếm gặp trong y học. Nếu chỉ dùng một chữ để hình dung thì chính là đỉnh. Cuộc phẫu thuật nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng cuối cùng đã rất thành công. Tiếc là công lao đều được tính cho một mình Calu, điều này khiến Claire rất bất mãn với anh ta. Quay trở lại với cô bé đau bụng ban nãy, lúc này cô bé đã xuất viện, Son vẫn không yên tâm, thế là anh cầm bệnh phẩm của cô bé để lại lúc trước, đi xét nghiệm axit lactic và amylase. Sau khi có kết quả, nhân viên phòng thí nghiệm nói mọi số liệu đều bình thường. Nhưng Son lại cảm thấy với độ tuổi này của cô bé, nồng độ axit lactic và amylase như này là quá cao. Xem ra cô bé này đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Son lập tức tìm kiếm địa chỉ nhà cô bé, rồi nhanh chóng bắt xe đến đó. Lúc này đã là một giờ đêm, anh đập cửa uỳnh uỳnh bên dưới khiến bố mẹ cô bé còn tưởng anh có vấn đề. Chỉ đau bụng thôi mà chuyện bé xé to, còn đuổi đến tận nhà người ta đập cửa lúc nửa đêm. Con gái đã hết đau và đi ngủ từ lâu rồi, Ông bố còn mắng Son là đồ quái thai, tuyên bố rằng hôm sau sẽ kiện Son. Nhưng Son không từ bỏ, anh kiên quyết nói rằng nếu đợi đến ngày mai, có thể cô bé đã chết rồi. Anh phải tận mắt nhìn thấy cô bé không sao mới chịu đi. Bố mẹ bất lực chỉ đành để Son vào xem tình hình con gái. Vừa nhìn thấy cô bé, ai ai cũng bị dọa sợ, cô bé đã nôn ra khóc giường rồi ngất đi từ lâu. Son vội bế cô bé lên xe đi thẳng đến bệnh viện. Trên đường, tim của cô bé đã suy yếu, sắp không xong rồi. Son bên cạnh gấp gáp làm một loạt các động tác cấp cứu. Cuối cùng đã đến bệnh viện, Son hét lớn, mau đi lấy bình oxy, tiêm Epifry, nước muối sinh lý, phải phẫu thuật ngay lập tức. Cô bé được đẩy vào phòng phẫu thuật. Đáng lẽ ra phẫu thuật ruột này là do Son thực hiện, nhưng lúc này vừa hay cuộc phẫu thuật của Fanny đã xong. Nêu liền chạy qua đây, anh làm bác sĩ mổ chính, Son làm phụ mổ thực hiện phẫu thuật cho cô bé. Cuối cùng cô bé đã được cứu sống thành công. Lần này, Son đã trở thành ân nhân cứu mạng của cô bé, bố mẹ cô bé cũng không hung dữ với anh nữa, đồng thời họ bày tỏ sự hối lỗi và cảm ơn anh. Một bên khác, Fanny cũng đã tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, không lâu sau là có thể xuất viện, còn có thể tham gia hôn lễ của con trai. Thấy Son có thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm đối với bệnh nhân như vậy, viện trưởng khẳng định rằng Son cuối cùng cũng không phải làm việc vặt nữa rồi. Đúng là một ngày bận rộn, Son ôm lấy dao phẫu thuật mà em trai tạm chìm vào giấc ngủ. Anh sẽ đợi bệnh nhân tiếp theo đến chữa trị. Tập phim đến đây là kết thúc. Tập ngày hôm nay là bác sĩ thiên tài tập 2 mùa 1. Câu hỏi kỳ này, nếu như mũi trái chảy máu thì nên cầm máu nhanh bằng cách nào? Bạn nào biết hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.